Bạn có muốn biết không gian nghỉ dưỡng của người thành đạt sẽ như thế nào không? Đúng như tiêu chí chọn nhà mà giới thành đạt đặt ra, sống như nghỉ dưỡng. Hãy bước vào nơi của sự thăng hoa, gặp gỡ thế giới tiện nghi của căn biệt thự hiện đại hai tầng đẳng cấp đầy ấn tượng này. Chắc chắn bạn sẽ bị mê hoặc. Chưa cần lên đèn cũng thấy lung linh rồi. Được xây dựng trên khuôn viên rộng, yên tĩnh, bao quanh bởi cây cối, hoa lá, hồ nước trong xanh. Căn biệt thự không sử dụng các bức tường bê tông thô cứng, toàn bộ ngôi nhà được thay thế bằng bức tường kính trong suốt, tạo ra một không gian mở và tăng cường ánh sáng tự nhiên bên trong, khiến ngôi nhà luôn thông thoáng tận hưởng cuộc sống tiện ích, thoải mái, nơi không có sự ngăn cách và tầm nhìn không giới hạn dù ở bất kỳ đâu trong nhà, cũng có cảm giác gần gũi hòa mình vào thiên nhiên xung quanh. Thích nhất khoảng sân trước nhà, đẹp mắt và mát mẻ, ngắm hoài không chán. Một không gian nghỉ dưỡng đúng chất thời thượng của người thành đạt có khác, cứ phải gọi là hết nước chấm.